mến, hôm nay cô tiếp tục hướng dẫn chúng ta giải quyết các dạng bài toán là tính giá trị của các đại số. Hôm trước, kem đã hình dung, nhớ lại và biết cách tính giá trị của các đại số tại những giá trị cho chức của biến chưa? À, kem nhớ lại xem là muốn tính giá trị của thức đại số tại những giá trị cho trị của biến chúng ta phải làm qua những bước nào nào chúng ta cùng nhau nhớ lại nào à vậy chúng ta nhớ rằng là muốn tính giá trị của thước đại số tại những giá trị cho trước phổ biến chúng ta thay giá trị cho trước đó vào một thức giờ thực hiện phép tính do đó cô chia các bước làm ra làm ba bước các em ạ bước một là chúng ta phải làm gì các em là chúng ta phải thay giá trị của biến thay giá trị của biến vào biểu thức các em nhá đúng không bước đầu là chúng ta phải thay giá trị của biến vào biểu thức Bước thứ hai là chúng ta phải thực hiện phép tính. Và cách nhớ cho cô là để thực hiện phép tính chúng ta phải thực hiện theo quy tắc và thứ tự thực hiện phép tính. Các em đã học ở lớp 6, các em nhớ chưa nào? Đấy, sau khi thực hiện xong phép tính ra kết quả rồi, chúng ta phải kết luận. Đấy, có nghĩa là các em phải trả lời là tại giá trị x bằng đấy hay y bằng đấy thì biểu có giá trị là bao nhiêu? đấy hay là có lần ngược lại là giá trị biểu thức là năm chẳng hạn khi x bằng hai y bằng ba ví dụ như vậy đấy, chúng ta có hai cái kết luận nhé đấy. bây giờ để rèn luyện các em kỹ năng tính giá trị biểu thức đại số thì cô chủ mình tiếp tục làm bài tập thứ nhất đấy. bài tập là cho biểu thức a bằng x bình trừ ba x cộng hai đây là biểu thức chỉ có chữ biến x đấy nó có một biến thôi yêu cầu tính giá trị của thức ta x bằng âm hai thì câu a này thì đơn giản rồi câu a này cô ra để chúng ta ôm lại bài trước thì đúng không nào câu b là tính giá trị của thức khi x trừ ba bằng không câu c tính giá trị của thức khi chia với x bằng một và câu d tính giá trị của thức khi chia với x trừ hai bằng ba đấy thì đối với câu a chúng ta quan sát câu a Đấy. thì các em đã làm theo từng từ các bước cho cô nào bước một là thay giá trị của biến vào của thức và các em ghi cho cô là thay x bằng trừ hai vào biểu thức tạo có hai các em thay vào chỗ nào có x các em thay cô bằng trừ hai nhá a bằng bạn nào bài trước không chú ý bây giờ chú ý chúng ta cũng hiểu lại được đấy a là đây là x bình x cô thay bằng trừ hai vậy thì đây sẽ là bằng trừ hai tất cả bình phương trừ ba nhân x trừ ba nhân x mà x thay bằng trừ hai vậy là ba nhân trừ hai cộng hai Đấy, vậy chúng ta đã chuyển xong bước thứ hai là thay giá trị của biến vào vô thức bây giờ chúng ta sang bước thứ ba hai là bước nhất sang bước thứ hai là thực hiện vận tính kép thực hiện theo đúng thứ tự là lũy thừa trước rồi đến chia sau đó đến cộng trừ đấy trừ hai bình phương là 4 nhân đây là cộng luôn là 6 cộng 2 và kết quả bài này bằng 12 đây bây giờ em sẽ trả lời là vậy tại x bằng trừ 2 thì biểu thức ta hoàn thành bước thứ ba là kết luận em nhớ chưa như vậy để tính giá trị của thức đại số đại giá trị cho trục phổ biến chúng ta phải làm qua ba bước bước một cái máy thay giá trị của biến vào biểu thức bước hai chúng ta sẽ thực hiện phép tính và bước ba là chúng ta kết luận các em nhớ chưa nào đấy bây giờ chúng ta chọn câu b câu b các em để ý cho câu b xem câu b có giống gì và khác gì so với câu a vậy các em thấy rằng là đối với bài toán này ở câu b cũng là đề bài tính giá trị của thức nhưng người ta cho khi x trừ ba bằng không trước giờ không cho ta x bằng mấy đấy vậy thì cái giá trị x ta x bằng mấy người ta đã ẩn nó đi các em hiểu chưa bởi vì là người ta cho x bằng x trừ ba bằng không thì từ x trừ ba bằng không chúng ta sẽ tìm ra được x sẽ bằng bằng 3 Đấy. Vậy thì bài toán tôi thực chất là tính giá trị của biểu thức tại bằng 3 em Đấy. Như vậy cái giá trị bằng 3 này người ta giấu đi trong cái đẳng thức x trừ 3 bằng 0 Chúng ta hiểu chưa? Cho nên đừng có thấy cái bài bên như vậy nặng đúng không? Vậy chúng ta sẽ trình bày bài bên sau nhé Các tìm ra x trước Ta có x trừ 3 bằng 0 Chúng ta suy ra x sẽ bằng 0 cộng 3 là bằng ba vậy tính giá trị biểu thức khi trừ ba bằng không có nghĩa là chúng ta tính giá trị biểu thức tại x bằng ba và chúng ta sẽ thực hiện giống như hình câu hai các em nhé vậy chúng ta thực hiện nào hay x bằng 3 vào biểu thức ta có a bằng vị trí nào có x chúng ta thay bằng 3 như vậy a của ta là gì là x bình thì chúng ta sẽ thay là gì là ba bình trừ 3 nhân 3 cộng 2 về giá bằng 3 bình là 9 trừ 3 nhân 3 là 9 cộng 2 thu gọn biểu thức này chúng ta ra kết quả bằng 2 thì vậy chúng ta đã hoàn thành xong cái bài cái bước thực hiện phép tính bây giờ chúng ta trả lời là vậy chúng ta không trả lời là 8 bằng 3 vì đề bài không cho x bằng 3 đúng không vậy ta vẫn trả lời là vậy khi x trừ 3 bằng 0 thì biểu thức có giá trị là 2 thì biểu thức có giá trị là hai Đấy. như vậy các em hình dung là bài b này người ta đã giấu x bằng đi nhiều bạn là gì là yêu cầu tính giá trị của thức này tại bằng ba thì làm được nhưng người ta nói tính giá trị của thức này khi chỉ ba bằng không thì lại không làm được đúng không thì các bạn học như vậy là đang khoái móc các bạn không suy luận ra là người ta cho x trừ ba bằng không tức là x sẽ bằng ba à, x bằng ba thì chúng ta hoàn thành được đúng không nào đấy bây giờ cô chồng mình sẽ chuyển sang mốc c nhé ra được x bằng mấy thì đó chính là ta quay lại câu anh đúng không ta hoàn toàn suy ra được đúng không nào vậy c ta có trị đối với x bằng một thì học bài trị đối với rồi cô dạy rất là kỹ rồi đúng không trị đối bằng một thì ta sẽ suy ra x sẽ bằng cộng trừ vậy có nghĩa là chúng ta phải tính giá trị của thức a này tại x bằng một hoặc và tại x bằng âm một tức là bài c này chứa hai bài cứ như câu A ta hình dung chưa vậy ta tìm lý đổi thịt thay x bằng một vào biểu thức vào biểu thức ta có đây các em sẽ thay x bằng một như vậy a sẽ bằng gì x chỗ nào x ta là một nhá vậy sẽ là một bình phương trừ ba nhân một cộng 2 Đấy, vậy chúng ta thay xong bây giờ các em chỉ việc là gì thực hiện phép tính này là thôi đúng không vậy này sẽ bằng một bình là một trừ ba nhân một là ba cộng hai à cái kết quả bài này rất là thú vị nó ra khoảng mấy em một trừ ba cộng hai kết quả bằng bằng không đấy vậy chúng ta kết luận vậy chúng ta chưa kết luận nhé ta kết luận từ đây là khi bằng một thôi đừng dùng từ vậy vậy là chung cả bài khi x bằng 1 thì biểu thức có giá trị là không và quy tắc là thì à bằng không được chưa bây giờ chúng ta sẽ trở sang trường hợp thứ hai là ta phải thay x bằng âm một các ạ và chúng ta thay x bằng âm 1 vào biểu thức ta có đấy, chỗ nào có x kem thay cùng âm 1 như vậy A sẽ bằng âm 1 bình phương trừ 3 nhân x tức là nhân âm 1 cộng 2. Các tính toán ra. Âm 1 bình phương là 1 trừ 3 nhân âm 1 là cộng 3, 3 cộng 2 và kết quả của em là bằng 6. Đấy. Và chúng ta kết luận là có trường hợp này là khi x bằng âm 1 thì biểu thức vậy thì đối với bài này là chúng ta đã thành hai trường hợp là phải tính hai lần giá trị đối thức mong và các kết luận chung vậy khi trị tuyệt đối của x bằng 1 thì biểu thức a có giá trị là không hoặc âm sáu thì a có giá trị là không hoặc âm sáu đấy như vậy đó là bài C bài C cũng giống như bài D là người ta giấu giá trị của x đi do đó chúng ta phải tự tìm ra x bằng cộng trừ một giống như cô tìm ở đây sau mỗi trường hợp chúng ta thay vào thực hiện nhập tính như câu a Đấy. như vậy bài toán đang phức tạp chúng ta đã biến thành bài toán đơn giản nhờ một bước biến đổi trị tuyệt đối là trị tuyệt của x bằng một suy ra x bằng cộng trừ một bây giờ chúng ta quay lại bài d em nhé làm xong bài C rồi, C rồi chúng ta quay lại bài D vậy chúng ta qua vừa lời cô một chút thì chúng ta lại vừa suy nghĩ bài D đi bài D nó có giống bài C không em bài C có giống bài C không à hoàn toàn giống bài C đúng không từ cái trị tuyệt đối của x trừ hai bằng ba này chúng ta phải tìm ra cô xem x bằng bao nhiêu đấy khi có x rồi thì chúng ta lại làm giống như có ảnh được chưa nào đấy, như vậy chúng ta làm câu d nhé ta có chỉ đối với x trừ hai bằng ba ở phần chỉ đối của dạy các em rồi các em làm bài này chắc là thạo rồi đúng không không phải giảng lại nữa chỉ đối x trừ hai bằng ba thì chúng ta được suy ra x trừ hai bằng ba hoặc x trừ hai bằng âm ba đấy Vậy từ x trừ 2 bằng 3 chúng ta suy ra x sẽ bằng 3 cộng 2. Ở đây hoặc x sẽ bằng âm 3 cộng 2. Đây, chúng ta nhớ cách làm bài này, chúng ta đã học ở cái phần chuyên đề về giá trị tuyệt đối, đúng không? Đấy, chỉ lấy x trừ 2 bằng 3 thì suy ra x trừ 2 bằng 3 hoặc x trừ 2 bằng âm 3. Từ x trừ 2 bằng 3 suy ra x bằng 3 cộng 2, x đây sẽ bằng âm 3 trừ 2 đây thành cộng Vậy từ đây chúng ta đã suy ra x bằng mấy em? 3 cộng 2 bằng 5 hoặc x bằng âm 3 cộng 2 là bằng âm 1. Đấy. Như vậy thay vì việc người ta cho chỉ số của x trừ 2 bằng 3 cũng tương tự như người ta cho là tính giá trị của thức ta x bằng 5 hoặc ta x bằng âm 1. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển thành hai bài toán giống như bài toán ở của anh. Như vậy trường hợp thứ nhất, chúng ta thay x bằng 5 vào biểu thức ta có đấy, ta có biểu thức a và chúng ta bằng chỗ nào có x kem thay cho cô bằng 5 vậy ở đây là gì x bình phương thì kem chỉ thay là bằng gì 5 bình phương trừ 3 x tức là ta trừ 3 nhân 5 cộng 2 về kết quả ta tính toán ra 5 bình phương là 25 25 cộng trừ đi 3 x 5 là 15 15 cộng 2 Kết quả sẽ bằng 12 đúng không em? Đấy, tính toán lại cầu nha 25 trừ 15 là bằng 10 10 cộng 2 là 12 Đúng rồi Ý tiếp theo Chúng ta thay x bằng trừ 1 vào biểu thức ta có Đấy. chỗ nào có kích kêu thay cô bằng trừ một được chưa nào vậy a bằng x bình phương thì x chúng ta thay bằng trừ một bình phương trừ 3x tức là 3 nhân trừ 1 cộng 2 Đấy. tính toán ra chúng ta sẽ ra bằng trừ 1 bình phương là 1 trừ 3 nhân trừ 1 thành cộng 3 cộng 2 đúng không và kết quả bài này chỉ 6 Đấy. Thực ra kết quả thay bằng trừ 1 ở bài C chúng ta đã thay rồi và kết quả bằng 6 Được chưa? Đấy. Vậy đến đây chúng ta trả lời là Vậy khi trị tuyệt đối của x trừ 2 bằng 3 thì biểu thức có giá trị thì biểu thức có giá trị là 12 hoặc 6 Đây, thì đó là cái cách làm bài này em nhé Đấy, ta hình dung là chúng ta làm được câu A là câu dễ rồi Đến câu B, câu C, câu D Người ta ẩn đi cái giá trị của biến tầng tầng hai, Thì chúng ta phải tự tìm ra giá trị của biến Như vậy chúng ta đưa cái bài toán rất là phức tạp Trở thành bài toán đơn giản giống như bài toán ở câu A em nhớ khi làm toán chúng ta phải suy luận ra như thế để chúng ta khai thác bài toán chúng ta tìm ra cách làm tất cả những bài toán khó đều xuất phát từ bài toán đơn giản nhất các em ạ bây giờ cô sẽ chuẩn bị cho các em một số bài tập nữa để các em luyện tập cái dạng bài này nhé À, đây là bài tập cô chuẩn bị cho các em để các em luyện tập cái dạng bài hôm nay học em nhé. Các em cố gắng hoàn toàn thành bài tập thật tốt để chúng ta học ngày càng tiến bộ. Hẹn gặp lại các em vào bài học tiếp theo.